Dạ, à, Phước Cần Thơ xin kính chào cô chú, anh chị và các bạn nha Hôm nay thì Phước sẽ à, à, chia sẻ cho cô chú, anh chị à, và các bạn về à, hoàn cảnh của à, hai mẹ con Mẹ thì năm nay cũng gần 70 tuổi rồi à, Con á, thì bị câm và năm nay cũng bốn mấy năm mươi rồi Tuy nhiên á, cái hoàn cảnh này nó khó khăn ở cái điều là hai mẹ con lúc trước á đi bán vé số và người con bị câm thì bị giật hoài sau đó thì cái người mẹ à, thì cũng một lần đi uh, bán vé số và vô tình bị uh, xe tông và bị gãy gãy cái chân thì hai mẹ con ở đây là khu vực uh, à, khu vực sông Hậu khu vực sông Hậu 3 phường uh, Cái Khế nói chung là ở bên Cồn Khương á nó nằm tuốt ở mé sông á cô chú anh chị giờ uh, mình sẽ vào thăm hai mẹ con nhé hai mẹ con thì uh, đang ở trọ đang ở trọ mé xích trong đây nè ước mơ của cô á là bây giờ là chỉ à, muốn có chiếc một à, chiếc xe lắc để à, đi đi bán vé số đây ở ở đây bây giờ bỏ dép ra dạ con chào cô đây con ờ, gửi cái mic ở đây nha để ở đây cho cô dễ nói chuyện đây là à, cô thứ mấy à để, để con tiện xưng hô cô cô ừ. hai cô năm nay bao nhiêu tuổi cô hai 62 62 ha dạ. ồ oh, đây là cái trọ nè quay cái trọ của cô hai mẹ con cô ở trọ ở đây hả dạ ở đây là một tháng mình ở ờ, bao nhiêu ờ, tiền trọ cô hai 500 500 hả là dạ. điện nước tính riêng hay gì điện nước riêng à. wow nhà vệ sinh ở đây sinh hoạt chỉ có một chỗ như vậy hả dạ trung bình là một tháng là mình chi tiêu điện nước luôn là bao nhiêu á cô hai cỡ à, tám trăm tám trăm hả ừ. à, con cô tên gì à, chị này ừ. nè tên nhung mà nó câm à chị nhung bị câm hả dạ. năm nay bao nhiêu tuổi rồi cô 40 40 hả dạ. rồi ông nhà của cô đâu dạ thôi nhau lâu rồi à. thôi lúc chị 37 tuổi thôi lúc 37 tuổi ừ. mà mình nên cô là lo cho ừ, nhỏ này dạ rồi con nghe nói là hai mẹ con lúc trước là đi bán giấy số hả nương dạ. tựa nhau sống hả dạ rồi à, bị té gãy xương đùi rồi à, đi không được à. giờ muốn xin chiếc xe lăn nặng à, ước mơ cô xe lăn rồi chị lúc trước cũng đi bán giấy số luôn dạ bán giấy số luôn nghe đâu bị giật hoài rồi giờ nghỉ luôn hả ừ bị mất hoài tại nó biết thối tiền á à Trời, thấy chị cũng khờ khờ vậy hả câm ừ. không, biết thối tiền rồi bán mất hoài dạ và bữa nay cô bán xong với số chưa bán hết rồi hết một ngày là cô bán được bán bao nhiêu tờ bao nhiêu tờ đó cô nhung một cây một cây là bao nhiêu trăm hai chục vé trăm hai chục vé là một ngày thu nhập của cô là cũng khoảng trăm hai mươi ngàn dạ yeah. là mình tự lấy tiền của mình mình lấy luôn chứ không có là có lấy tại thiếu tiền lãi à tức là mua thiếu luôn dạ à. rồi đi quá cái nó sưng dạ cái chân đó hả cô dạ sưng. cái xe này là người ta cho luôn hay sao cái này cô? Mà... mình mua mình mua hả ừ. dạ còn giờ là nghe nói gắn inox vô trong rồi hả cô dạ gắn inox vô rồi à. nhưng mà đi chưa được đi chưa được hả đi phải dịnh cái này yeah. Dạ. thuốc thuốc men là chi phí lúc trước là mình à, té mình bị té hay là mình bị xe quẹt mình bị té à bị té tức là tại vì xe nó chạy gần tới à, gì cái nó nó nó, nó thắng cái két gì hết hồn gì ngã à, xuống. tức là mình tự xử luôn mình dạ. té mình hết hồn đúng không dạ. dạ phải con con nghe bạn kia nói là <laughs> xe sợ quẹt hay gì đó phải ừ. cũng mới lại con hỏi kỹ cô coi như thế nào vậy là cô tự nấu cơm ăn rồi luôn cho con uh, nuôi uh, chị này hả cô nếu sáng nó thức sớm nó, nó bắt nồi cơm lên cho gì Ha biết nấu cơm luôn yeah. Dạ. giỏi vậy ta à. Ừ. Ờ, hỏi tên cô đầy đủ là cô gì ở cô hai sơn thị hương sơn thị hương 62 tuổi yeah. Dạ. thì nay con cũng uh, biết được cái hoàn cảnh của cô qua lời giới thiệu của một người em yeah. Dạ. thì uh, con muốn ghé lại hỏi thăm với lại xác minh thêm để yeah. Dạ. À, cho biết được rõ hơn về cái hoàn cảnh yeah. Dạ. à, rồi về con sẽ à, chia sẻ lên yeah. À, dạ. để uh, cố gắng uh, giúp cho theo cái nguyện vọng của cô là yeah. được cái xe lắc à, yeah. xe lắc là mình lắc hay là xe điện luôn xe lắc tay á à mình chỉ cần xe lắc tay vậy thôi đúng không à, dạ. à chứ không phải là xe điện phải không dạ. lắc là cô lắc được phải không dạ. cô có thử xe ai lắc chưa hay là mình biết chưa. lắc không chưa hả dạ. nhưng mà biết lắc là lắc được phải không ừ. chứ khỏi cần phải xe điện phải không dạ, dạ xin mà đâu có vắng <laughs> dạ Đèo xin ai vòng vòng ở đây đâu có chỉ có liên hệ với uh, ly đúng không dạ rồi thôi vậy uh, ờ, đây con cũng lần đầu gặp cô thì dạ. thôi dạ. con uh, gửi cô chút ít dạ gửi cô chút ít tiền để uh, cô trang trải sau đó về con uh, tăng lên rồi nếu mà có cô chú anh chị nào uh, hỗ trợ cho cô con sẽ gom lại để con uh, mua xe lắc cho cô để dạ. đi tiếp tục đi bán vé số dạ chứ giờ hiện tại là cô đi bán vé số là cô phải uh, đi bằng cái này đi bằng này đi mà cái đường xá thì mưa ừ. chọt rồi khó đi quá à. dạ rồi di đi cái giò nó sưng quá có à. uống thuốc gì đều không á cô hai ừ, trong nhà thương nó cho ăn tháng hà à. rồi ừ. ba tháng té sau. là khoảng lâu chưa năm sáu tháng rồi năm sáu tháng hả rồi inox là chừng nào lấy ra hay để luôn tới 25 năm rồi. à tức là mình ờ, gắn inox vô là 25 năm lần hả dạ. à. 25 năm cũng đâu cũng lớn tuổi lắm à, cũng vừa rồi <laughs> vừa vừa ha à. đây đây con gửi cô chút ít nha yeah. Dạ. để cô ờ, bỏ túi trang trải nha yeah. hết cái số rồi tưởng còn những số con mua số ủng hộ yeah, cô cảm nữa ơn nha cậu dạ con à, quên xin lỗi nha rồi ờ, để con ờ, lại lo nhìn bên đây con gửi cô 500 ngàn bỏ túi yeah. nha trang trải mua cái gì đó mình dùng thuốc yeah. men bồi bổ đi rồi đợi con vài bữa con về con chia sẻ lên coi như, như thế nào rồi cũng mong là cô chú anh chị à, giúp đỡ cho cái hoàn cảnh của hai mẹ con cô đây yeah. Dạ. thì à, để hai mẹ con có thể tiếp tục mưu sinh cô yeah. Dạ. thì cũng không cần gì ờ, lớn lao lắm chỉ cần một chiếc xe lắc yeah. Dạ. dạ thì à, khi mà có đủ tiền thì phước sẽ à, là người trực tiếp đi mua yeah. mua xong có thể là con à, đi cùng với cô luôn cũng được hoặc không nữa thì con mua con kia ta chở lại đây dạ yeah. yeah. xe lắc ha yeah. rồi vậy à, Phước ờ, xin ờ, kính chào cô chú anh chị và các bạn nha hẹn gặp lại ở clip sau mong cô chú anh chị à, à, giúp đỡ cho hoàn cảnh của hai mẹ con đây thật sự là nhìn vô <laughs> thấy là khổ đáng thương rồi đó dạ yeah. bye bye và hẹn gặp lại